Hello tất cả mọi người, mình là DNFF Gaming đây Trước khi coi video, mọi người có thể bỏ ra 7 giây cho mình một like và một đăng ký được không ạ? À? Kèm theo nút chuông thông báo Đó là động lực rất lớn để giúp mình làm những video hay hơn Nếu các bạn có ý kiến gì hãy để lại dưới phần comment cho mình nha Cảm ơn mọi người nhiều Hoặc những vị hay là hướng nào vì sao trắng sáng hơn đôi má của em thật đẹp đến trong đêm thương phải nở sau mây vậy thì có sao anh đây đỡ buông tay vì anh không muốn anh thấy em chuyện tình yêu nếu như không thể nào thì buông nhưng không biết như gì cứ lại từ cùng là của tôi đây không muốn là cảnh khi đã vẫn còn sai You're yêu em khó quá Chạy về khó với anh lá bên đời Đừng sợ một cơn gió kia sẽ đi đến Rồi chờ ơi Sợ rằng cơn gió chợt vô tình Lấy không ngủ phải nhìn đã ơi Cây không muốn lá rời cành Khi lá vẫn còn xanh Yêu đương khó bắt, Chạy về khó với anh Một người You yêu đừng khó mà biết chạy về khó với